trăng lên nghe tiếng đò đưa ngân rất gần nhớ chuyện người tới xa xưa bóc lớn lên trên quê đất mẹ hiền. bác theo phường đi nghe hát quân săn vội đứng đầu sân dân mất được mới lầm than mà để lời ca nghe cũng xót xa chiều rồng cô